khi chấp sẵn thì mình đã rơi những hai sàn bức nhảy ở đây cả mù cả hông ở đây ghé tống hùm ở đây rơi những hải sản này là đâu này để mà bé kéo đi còn đời này méo ở đấy đây nãy mình mới ăn mấy mấy tôm mực khi đến thì mình lại uh, à, thuyền kia sẵn có thuyền ở đâu kia đó mình đi ra ngoài khơi đoàn gần núi đoàn gần mấy con núi gần núi xa đó mình mua mực ra à, mua về thì uh, cũng được tương này đấy này chạy à, bốn năm tiếng năm sáu tiếng được tương này bên này nữa mua về thì chạy dọc đường nên nó nó yếu nhưng còn yếu thì nó chật mực này gì chịt lắm lên khỏi được trong vòng um, mấy chục giây đến một phút là nó sẽ chịt lên nó nhưng con đôi màu đỏ đấy kia dưới kia nó còn giảm nguy hiểm nên nó đôi màu đỏ đấy nhưng con chỉ đó thì um, mình bị uh, bà mình vừa luộc ăn bị tôm bị tôm phở đó um. đây à, đây là um, ghe tôm hùm thảm bù có không đây không phải là cả hông um, cá diêu hông đâu đây là cả hông nước biển hiện tại thì uh, mức giá của mức một cân là um, bốn trăm rưỡi đến năm trăm năm trăm rưỡi tùy theo từng thời điểm mức hiểm và mức nhiều mức nhiều thì nó rẻ còn mức hiểm thì muốn nó đắt con um, ghe đi cần bốn trăm rưỡi cơ hông cần ba trăm rưỡi cơ mũ cần bốn trăm rưỡi năm trăm tôm sú thì cần ba trăm ba trăm rưỡi con tôm hùm là cần chưa một triệu hai mình đã giới thiệu quá về giá của đồ hải sản ở đấy ở đấy đi chỗ này hải sản đấy là cầu về và bán trực tiếp đảm bảo tươi sống và ngon rất tuyệt vời nên có nhiều khách du lịch họ đến đây thường thì uh, khách du lịch họ đến uh, họ đến thăm lăng uh, bắc giáp mua bắc giáp rồi họ sẽ ghé qua đây ăn có khi họ ghé qua đây ăn và sau đó đi thăm mộ bắc giáp mua về mua về sẵn sẵn đến cả ngày sẽ bán cho khách hình mức đang mua về tiền và bán tiền nếu nếu không bán hình mức thì um, sẽ đi một hai ngày và bán tiếp và nếu mà sau đó ba bốn ngày thì nó không sống nuôi nữa tuổi thọ của con này rất ngắn đây, đây chính là cái neo chỗ mình là một cái vùng mình gọi là vùng ạ cái vùng biển đấy bảo quanh là núi đây. bảo quanh là rừng núi mình sẽ nhảy lên thuyền dự báo thời tiết nói là tầm trưa trưa sẽ có giông tố nên um, chắc là tầm 90 giờ bọn mình sẽ kéo bè và đồng cường lắm tất cả các bè đều được uh, thiết kế hoàn toàn mới đảm bảo cho du khách giống như cái bè nổi ở dưới uh, ờ, lá biển sóng vô sóng vô di dao ở ờ, đối diện mình đối diện mình có cái ờ, cột cao cao đó chính là căng than nhiệt điện đó chính là nhiệt điện căng than căng than đây và đó chính là căng dâu Rồi mình chỉ giới thiệu sơ qua về các món ăn hải sản ở, vùng án thôi nhá. Địa chỉ đó chính là càng vùng án, kỳ lợi ghe nhà tỉnh. Các bạn tìm trong Google Maps thì sẽ có đó. Thực sự là sản này thì dù khách mọi miên ăn rất nhiều nên các bạn không lo về vấn đề uh, ngon hay không ngon và giá cả đâu chắc chắn sẽ làm hai phần long các bạn đấy ừ. đấy bên mình chỉ là bên nồi đan tuyệt cái này do lâu rồi nên bần bên nổi đăng tuyệt số điện thoại các bạn gọi tên đất hàng lúc chuẩn bị um, chuẩn bị gần tới thì các bạn có thể đặt hàng để mà ờ, chạy ban và làm những món ăn để làm nhanh hơn đỉnh là các bạn có thể ăn thôi nửa ở đây hoàn toàn sạch nhé nửa đây chính là nước ngọt lấy từ đánh kia chỉ sẵn là sẽ phải mua một nâng ngọt để dùng đây dưỡng manh mong tạm biệt các bạn nhé nếu có nhu cầu thì các bạn hãy đến đây ăn thưởng thức những món đặc sản nhé đặc sản hà tĩnh cực ngon luôn đấy tạm biệt các bạn